tôi xin giới thiệu đơn vị có mặt bao gồm giám đốc kinh doanh nguyễn hùng duy trưởng phòng phát triển kinh doanh và nhân dân dân và bên là bên công ty bao gồm có giám đốc anh phạm quốc an có giám đốc liên thịnh ngoài ra còn có sự có mặt của sale sơ ca đó là anh lê trọng mân và sau đây tôi xin mời ông nguyễn huỳnh vi sẽ phát biểu bên lời Giờ nó này nó nó kẹt. Và nó cho là lên cái đồng đồng. toàn bộ về đâu thì sử dụng được thời gian thì cũng thấy làm gì quá thì khi mà không sử dụng được thì cũng quay về lại thì vẫn gọi là truyền thống truyền thống thì cũng xảy ra có một cái xảy ra cái bản thì nếu mà mình nghĩ đó là do mình do mình chưa tìm được cái giải pháp tốt thì khi mà sơn thì bắt đầu mình cứ còn là những tượng xấu vậy thôi mình tiên xua đuổi bị xua đuổi à cho nên nó sang mình chưa đi không? thì à, với sự kiên trì của sơn một mình với lại theo thời gian thì gặp đôi hai mình gặp nhau thì trước mắt thì mình thấy cái giải pháp của mình thêm một cái mà mình đã đánh giá cao của f ba mà bọn sơn à, đã từng đây là mình ở đây mình không thể so sánh với lại nhà phố nhà dạ. phố người ta được sự hỗ trợ từ công ty hàng đó mình ở đây mình chưa có được đó nhưng mà các bạn mà cho dù là tôi nghĩ, thì mình nghĩ theo cái diện khách hàng coi tại sao khách hàng người ta hỗ trợ bây giờ mình chưa có tại vì mình là muốn đi bắt lại mà nhưng mà khách hàng có chỉ cần khách hàng có rồi là cái gì cũng có điều kiện nhưng mà theo cái điều kiện khách quan ra theo mình thấy là cái chuyện rất đơn giản có đơn giản có những cái tầng lớp ví dụ như là chính là tắm ấy cùng lớn với thành đất thì mình thấy những cái giải pháp đó là ô cái này tốn đâu có gì đâu có hai bộ nếu mà có nhiều cái khách hàng là những cái bậc là muốn vào sáu cái trưởng lão cả kiểu là dưỡng lão đi chẳng lẽ có chú cái gọi là rất nhiều gọi là chú hay là chú tới chúng ta đó thì nói chung là mình chưa có sự thay đổi người ta nhưng mà mình cũng không thể mà quên đi sự giao dịch giữa mình thì mình sẽ thay thế được nhưng mà từ từ như dòng qua đây sẽ nhận được giống như gì đó về chính sách Facebook hồi xưa vào Việt Nam chứ là chơi cho chơi mà bây giờ cái cụ cũng đủ lớn rồi cũng lớn mà like luôn rồi à, like lên like like like thì ok chính xác từ đó sẽ cái gì giúp cho mình làm ít tốn kém này có lợi nhuận cao này mình muốn tin đó thực ra cái nào mình thấy ờ, thích nhất là ờ, ở ngoài Sơn với lại S3 mình có chung một cái, có cái tư duy để mà kinh doanh ở đây mình có những cái phương pháp của phải phải đúng đắn chứ là và cái mình không phục của anh là nó nghiêm túc mà nói một cái nhà phân phối ờ, tầm tầm cỡ như cái anh như thế này là trong vòng một năm có thể tồn tại được trên thị trường đó là theo cái kỷ luật nó nghiêm túc luôn không phải ai cũng có thể làm được cái cái, cái, cái, cái điều đó FMCG của mình nó nó rất thật để mà chạy chạy đại để cái tồn tại rất là quý đảm cảm ơn ờ, anh em cho thì tiến bộ bản thân bên mình đi từ bên anh ta mà đi phát triển cái cái đó cũng đang thực hiện cái phương pháp để thay đổi các bạn này khi mà làm thì các công ty tương đối bận lợi vì cách làm việc của mình nó gần như nó không giống những người khác khoảng một số cái ngày đầu có một sự phản kháng lại phản kháng theo cái kiểu phản xạ của người ta nó không thích lạnh đấy nhưng mà dần dần sau đó tất cả mọi người đều thấy cái hiệu quả của cái phương pháp đó lên thì dùng từ cái star tới ngày tại star ngày xưa bây giờ mình ờ, dùng từ cái star nhỏ thì cũng là hơi ờ, nhỏ cũng là nhỏ được mình cũng đã có một cái vị thế gì đó rồi và cái con đường lên vị thế là một duyên khác khác biệt trên tiến bộ mình, mình thấy ở chỗ chỗ anh ấy có giống như tụi mình như vậy thì thật ra mà nói quy mô của hàng sơn kêu ờ, so với những ờ, những nhà phân phối khác thì chưa có chưa, chưa có so, so sánh được nhưng mà những gì cái giá trị mà khanh đang làm hiện nay mình nhìn xung quanh cũng chưa có chưa có ai làm được chính cái đó mới là cái hạt nhân để mà nó nhân nhân nhân rộng ra rất là nhiều thì sau khi ký kết mình có ký kết cái ờ, cái, cái hợp đồng và hai bên sẽ có những trách nhiệm và lợi như vậy nên ba cũng cam kết cho anh thấy mẹ cam kết cho anh bằng mọi cách mình sẽ hỗ trợ cam hơn nữa để mà phát anh cái sự thành công của cam đó chắc sự thành công của anh là sự thành công của của bên Esta đó là có cái sự đóng góp của mình vào vào trong đó và từ những cái phương pháp của tăng để mình hướng dẫn cho cho những người khác những bà con cô bác ở vùng sâu vùng xa họ có những cái họ đang bị thiếu thiếu thiếu thốn một gia như vậy nó nó là rất là nhiều cùng nhau đi lên thì đó thì em cũng thay mặt cho không em từng nói với sếp điều đó mà mình sẽ đi xong rồi cả đôi bên cùng phát triển đúng rồi rất là vui ha anh em cùng ờ, hỗ trợ cùng nhau làm luôn